Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sóng trước chưa lặn, sóng sau đã nổi lên bủa vây Chủ tịch nước Liệu ông Phúc có còn Phúc hay không? Vào năm 2019, Hà Nội đã xảy ra vụ cháu bé 6 tuổi, học sinh trường quốc tế Gateway bị chết trong xe khi đưa đón của trường này, làm dậy sóng mạng xã hội. Dậy sóng bởi định hướng của báo chí có xu hướng đổ tội cho người đưa đón cháu bé của trường này, một người thấp cổ bé họng trong khi đó có nhiều tình tiết cho thấy có những thất khuất đằng sau những gì báo chí của nhà nước đăng tải. Đào sâu tìm hiểu thì người dân mới khui ra một sự thật khác, đó là con gái ông Đương Kim, Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Thị Xuân Trang là Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế EduFit, đơn vị chủ quản của trường quốc tế Gateway. Như vậy, nguyên nhân để báo chí bẻ cong sự thật đã được giải thích bởi Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit là nơi mà báo chí phải bảo vệ, đặc biệt là với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc. Được biết, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit có 4 cổ đông sáng lập là Trần Thị Hồng Vân 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh 35,7% và Trần Thị Huyền 14,3% và bà Nguyễn Thị Xuân Trang 14,3%. Ngoài Nguyễn Thị Xuân Trang là con gái của Nguyễn Xuân Phúc thì người ta còn phát hiện Trần Thị Hồng Hạnh là con của Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an vào lúc đó. Ông Vệ từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Sau khi thông tin bị tiết lộ, tên của bà Nguyễn Thị Xuân Trang bị rút ra khỏi danh sách cổ đông. Sau đó, tòa án cũng chỉ xét xử những con tốt thí còn những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn không chịu bất kỳ một hình phạt nào. Đấy là đợt sóng đầu tiên ập vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết để con gái lợi dụng uy tín của mình làm ăn kinh tế là vậy. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất uy tín trong đảng hay không là câu hỏi đặt ra. Chỉ biết rằng đại hội đảng lần thứ 13 sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc bị mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực vào tay ông Phạm Minh Chính và đành phải ngậm ngùi giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đợt sóng thứ nhì ập vào với ông Nguyễn Xuân Phúc là vụ Việt Á. Thông tin từ bên trong cho biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có liên quan đến vụ việc này. Ông Nguyễn Thành Long và ông Trung Ngọc Anh chưa phải là trùm cuối. Tuy nhiên, vụ án chỉ khui đến Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh. Ông Vũ Đức Đam cũng chỉ liên quan, nhưng có vẻ như ông Đam khó mà bị cho vào tù như ông Nguyễn Thành Long. Như vậy là có đợt sóng thứ nhì cuốn tới nhưng chỉ tới Phó Thủ tướng là tan, không quật ngã được ông Chủ tịch nước. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, vấn đề người nhà của ông Chủ tịch nước lợi dụng uy tín của ông để làm ăn vẫn chưa dừng lại. Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục phanh phui một sự thật mới. Có lẽ sự thật mà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng không muốn biết đó là Nguyễn Bạch Thủy Linh sinh năm 1978 tại Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của S&P Holding là người mới nhất bị bắt liên quan đến vụ án Việt Á vì có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động đến lãnh đạo một số bộ ngành, tạo điều kiện giúp công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Bà Nguyễn Thúy Linh là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đây là hình ảnh Nguyễn Bạch Thủy Linh được cho là cháu vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, ông Tô Lâm nắm trong tay bằng chứng về việc làm ăn của hai dì cháu, Trần Thị Nguyệt Thu và Nguyễn Bạch Thủy Linh. Tuy nhiên, chỉ có thể bắt người cháu, còn người dì đang là đệ nhất phu nhân nên bất khả xâm phạm. Khó làm được gì bà Nguyệt Thu, nhưng đến người bà con phía vợ cũng bị bắt thì xem ra sóng chính trường chưa chịu buông thà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 ở Việt Nam người ta không lạ gì câu nói trên bảo dưới không nghe. Đấy là một thực tế, nó cho thấy sự dối rắm bát nháo trong cơ cấu vận hành của bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Từ thời xưa, người Việt Nam đã có câu rằng phép vua thua lệ làng. Ý nói là thời phong kiến, vua ban lệnh nhưng bên dưới không áp dụng nguyên si phép của vua mà họ bày ra các lệ riêng, mục đích chủ yếu là để vòi vĩnh. Đây là hình ảnh trên bảo dưới không nghe chính là căn bệnh trầm kha của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tưởng rằng Cộng sản xóa bỏ phong kiến thì họ sẽ khá hơn. Tuy nhiên, 78 năm cai trị đất nước này cho thấy Đảng Cộng sản không khá hơn phong kiến và thậm chí còn được đánh giá là tệ hại hơn. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, thời phong kiến có những chính sách còn hay hơn thời Cộng sản. Ví dụ như chính sách hồi tị, cấm quan chức bổ nhiệm con cháu vào vị trí mà mình đang quản lý nhằm để tránh hiện tượng gia đình trị địa phương. Tuy nhiên, đến thời Cộng sản, hiện tượng gia đình trị xảy ra đầy rẫy, đất nước thì tan hoang, dân tình thì khốn khổ. Quan chức địa phương của Việt Nam, từ ông trưởng ấp, trưởng thôn, ông tổ trưởng dân phố cũng đều có thể nghĩ ra những chiêu trò để trục lợi. Nhỏ thì nghĩ ra lệ làng ở cấp thấp, lớn hơn thì đẻ ra lệ làng theo cách quy mô hơn, ở đâu cũng như thế. Hàng loạt thủ tục được bày ra hàng loạt lý do được vẽ ra, mục đích là để hành dân và hành cho đến khi nào dân xì tiền ra thì mới thôi. Những ung giọt này nó mọc tràn lan khắp Việt Nam, không thể nào diệt cho được. Vào ngày 9 tháng 1, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói cho Quốc hội về trường hợp ông Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cố tình ém không cho xuất hàng tài trợ phòng chống dịch Covid. Ông Phước đã phải đưa ra tối hậu thư rằng nếu không xuất hàng thì trả lại chức cho bộ. Lúc đó ông này mới chịu cho xuất hàng. Hành động ém hàng trong khi người dân đang phải vật lộn với tử thần do Covid mang lại là một tội ác. Tuy nhiên, ông Hồ Đức Phước chỉ đe dọa thu hồi chức để ông kia xuất hàng rồi lại cho qua. Đây hình ảnh ông Hồ Đức Phước đe dọa rằng lấy chức thì cục trưởng Tổng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh mới chịu nghe theo. Thực ra loại người như cục trưởng Tổng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nó rất nhiều. Họ nhan nhản ra trong xã hội này. Đấy là hiện tượng trên không muốn hàng bị giữ nhưng dưới thì vẫn cố tình cương. Họ cương lại cấp trên để làm gì? Câu trả lời cho trường hợp này rất dễ để làm tiền. Phía chủ hàng nếu không bôi trơn thì hàng sẽ bị kẹt cho đến lúc mọi thứ đã được bôi để thông quan. Qua cách xử lý công việc như thế cho thấy ông Hồ Đức Phước đang nuông chiều cấp dưới, mặc dù hiện tượng tác trách đã rõ ràng. Khi ông Hồ Đức Phước đe dọa cách chức thì ông kia mới xỉu xuống. Với con người này còn giữ chức thì e ông ta sẽ còn gây khó dễ cho những hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam để làm tiền, rất có hại cho nền kinh tế. Trong trường hợp này cần công an vào cuộc nhưng ông Hồ Đức Phước lại lơ đi, không làm tới nơi tới chốn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang miệt mài chống tham nhũng bắt hết người này đến người khác. Tuy nhiên, thể chế thì vẫn thế, cơ chế thì vẫn vậy. Bộ máy chính quyền này vẫn cứ trên bảo dưới không nghe hay vẫn cứ phép vua thua lệ làng. Như thời phong kiến thì quốc gia nào có thể phát triển cho được. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đã xử lý nhẹ tay cấp dưới. Trong bộ máy đảng cũng như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang làm mọi cách để đảng được trong sạch. Tuy nhiên, ông chỉ dọi đến quan chức cấp tỉnh còn cấp quận, huyện và cấp phường xã thì quá xa và quá đông, ông không thể nào với tới được. Trong khi đó, người dân hàng ngày vẫn phải làm việc với các quan chức ở cấp thôn, xóm, phường, xã. Những nơi này đã đặt ra hàng trăm thứ lệ làng để trục lợi, thì làm sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhìn thấu cho được? Sống ở Việt Nam là không phải sống dưới sự kiểm soát của luật pháp, mà sống dưới sự kiểm soát của những kẻ làm luật